Solati nha các bạn Solati 16 chỗ của Hyundai nha các bạn con này là ăn đứt ăn đứt tất cả các xe cùng phân khúc 16 chỗ hết bạn solati màu trắng nha các bạn màu trắng con này ăn đứt tất cả các xe cùng phân khúc All dầu là tẩy à. <laughs> đây các bạn có ngạc nhiên tại sao xe này không có ghế không <laughs> à. mình không vô cửa này nhưng mà vô cửa khác vô cửa khác <laughs> các bạn có ngạc nhiên tại sao xe này không có ghế không đây là bên trong của xe Solati 16 chỗ nha các bạn xe này đã được ờ, khách đặt hàng và yêu cầu là tháo ghế luôn nha các bạn tháo ghế luôn ai chiều cao và ờ, 1m62 cái này là 1m62 tám một mét chín đó bạn chiều cao ờ, từ gầm xe này hoàng đứng lên đến nóc khoảng một mét chín một mét chín thẳng tay hoàng bằng một mét sáu hai mà lên đây một can tay ngang tay không đủ ờ, gan rưỡi là một mét chín nha các bạn một mét chín đó rất là cao gáo nhưng mà cao gáo cái này ờ, nếu nằm <laughs> nếu nằm ngang chắc được ờ, năm sáu người nằm ngang rồi ờ, vâng sẽ quay ờ, ở phía trước cho các bạn xem nha. đó này 4 chìa khóa nha các bạn hai chìa khóa từ và hai chìa khóa cơ và si cua và đây là bình túi à, bảo hộ oh, bảo hộ quay lại cái không gian ngược lại phía sau nha các bạn sau khi à, tháo ghế thì xe rất là rộng đẹp <laughs> những sách hướng dẫn và một cái đuôi đuôi tên còn ngăn này là cái ngăn chứa à, phụ tùng nè các bạn đây con đội cái à, chìa khóa điếu đầu đây nha các bạn và wow, wow, sẽ dở lên cái ghế của bên à, phụ đây vợ cái anh phụ ra đó trong đây cái học hai học đựng đồ nha các bạn hai học đựng đồ rất là rộng bên đây mình giấu một bình à, chữa cháy đây đó và đây Hoàng đã ngồi lên ghế của bác Tài đang hiện tại đang ngồi lên ghế của bác Tài về những phím và tính năng của xe này thì Hoàng sẽ review cho các bạn xem nha thông thường thôi lên đóng cửa kiến lên cửa kiến thôi lọc ừ, chế độ đèn bình à, cứu thương cái túi cứu thương để mình đựng đồ nghề cứu thương á túi y tế á ờ y tế y còn đây là cái màn hình à, trung tâm trên tắp lô của mình nó thể hiện như vậy nha các bạn đây là xe mới nha các bạn đây và bên đây là cái dàn âm thanh được trang bị cho xe của mình bao gồm như à, FM đó, nghe đài đó, đó. Đây, không có màn hình CD nhưng mà không màn hình đó và các phím này đây chìa khóa của em nó đây hai chìa khóa này và hai chìa khóa cơ lên vô lăng thì tích hợp có bên đây có cái tích hợp đây còn đây là cần số rồi sẽ cắt có cái học này cơ có gì à cái học này là cái cổng sạc nha các bạn cái ổ nguồn 12V 120W đây đây là cái cổng sạc ổ nguồn 12V 120W đây là cái à, cái túi cứu thương túi à, y tế trang bị theo xe của mình mình sẽ được có có túi này sẵn theo xe nha các bạn túi này sẵn theo xe Đó, đây là hai cái học à, đựng đồ của mình ở bên ghế phụ nha các bạn ghế tài phụ sâu thâm thẳm luôn và rộng thanh thang sẽ quay lại ở sau là xe mình đã được tháo ghế rồi nha các bạn đã được tháo ghế theo yêu cầu của à, khách hàng nha các bạn trên đây là cái hộp à, định có thể mình để à, đồ trên đây được để hồ sơ sách vở rồi trên đây được mình kiến lên trên này đây là một số tính năng của xe đèn của xe nhưng mà đây gương bên đây vậy à. hai bên các bạn rồi sẽ bật chìa khóa khởi động lên tháo thính thai xuống các bạn cây xuống bắt đầu vô số rồi